xin chào các bạn à, mình tiếp tục với bài số 5 nha các bạn ở bài số 5 thì mình sẽ học về kỹ thuật viết chữ à, mình sẽ à, viết ừ, các câu chữ nối với nhau và cách như thế nào mình sẽ à, tiếp tục với bài số 5 à, đầu tiên à, mình sẽ viết phần an rồi đến đây là kết thúc âm A mình sẽ nói tiếp tục với anh N nè các bạn rồi các bạn lưu ý khoảng cách từ đây đến đây nè đó là một ô ly rồi các bạn lưu ý là anh N chỗ này mình cong nha mình đừng có nhọn chỗ này nha các bạn rồi đến anh nhờ à, là nối giữa N và H thì mình sẽ viết N trước nè rồi mình kết thúc nợ ở đây mình sẽ đi lên liền luôn của hờ các bạn rồi các bạn lưu ý khi chữ n với hờ nói nhau nó sẽ cắt nhau vị trí này là ngay chỗ này là một của liên các bạn ngay vị trí này rồi đến no mình sẽ nói giữa N với O anh N trước rồi âm O mình anh N kết thúc ở đây thì khi viết âm O mình sẽ lướt bút lên luôn đến một ô ly chỗ này mình sẽ cong trở về rồi mình viết là nhanh lại cho bạn xem nhưng mình sẽ lướt bút luôn nha đến O nối trở lại với N à, thì mình sẽ cũng sẽ bắt đầu từ vị trí này mình sẽ viết O trước rồi đến đây thì mình sẽ thắt luôn nè tiếp tục N rồi các bạn lưu ý nếu bạn nào đang đặt bút ở trên này à, như thế này thì đến đây các bạn phải dỡ bút lên và các bạn phải đặt lại bên hông thế này mình mới viết n nha các bạn Rồi, các bạn tránh là nói ở trên này nói trên lớn dòng lớn trên này các bạn tránh nha mình sẽ nói bên hông rồi vậy thì mình nói ghép giữa n với on à, thì khi mình đặt bút ở đây mình viết n rồi lướt lên luôn để viết o rồi như vậy thì mình phải dở bút lên đó bạn mình phải đặt qua đây mình mới viết n rồi o nói với a là dần o à, mình sẽ đặt bút ở vị trí này nha rồi mình sẽ viết o đến đây mình sẽ cho một nét thắt thì nét thắt này nó là một phần tư đô ly nha các bạn rồi sau đó mình sẽ tiếp tục lên để mình viết a này rồi ghép vào à, chữ hoa mình sẽ viết hờ trước rồi mình lướt lên đến chính giữa ô ly thì mình sẽ gắn vào nét móc hai đầu hờ rồi tiếp tục lên đây mình viết dần hoa rồi mình sẽ dở bút lên rồi o nối với cờ đây, mình vẫn đặt bút bên đây đến đây mình thắt rồi âm cờ thì có hai cách nếu mà không quen thì bạn có thể dở bút lên rồi mình đặt từ đây mình sẽ viết cờ nếu mà mình viết đã quen rồi thì mình không cần dở bút lên mình lướt bút luôn nha bạn rồi khi bỏ dấu bây giờ o cờ ốc mình bỏ dấu giờ mình phải viết chữ học à, o lướt luôn o nè rồi đến đây mình phải dở bút lên rồi đặt bút bên đây rồi mình sẽ viết tiếp cờ rồi bỏ dấu rồi hò à, hò thì nói vẫn vẫn giống như là chữ hò ở ho bên đây các bạn giống như chữ học bên đây đây mình viết lại cho các bạn xem này mình lướt bút luôn rồi khi bỏ dấu thì bỏ ở trong ô ly thứ hai và ngay trên chữ o rồi hòa rồi dở bút lên đặt bút qua đây à, mình sẽ bỏ dấu đúng ra và mình sẽ bỏ dấu trên âm A đúng quy tắc nha các bạn à, còn khi mà mình viết bài bình thường á thì mình sẽ bỏ dấu trên âm O để cho nhìn nó chữ của mình nó đẹp thôi chứ nếu đúng nguyên tắc bỏ dấu là phải bỏ dấu trên nguyên âm là trên âm, âm A à, cái cách mà bỏ dấu chỗ này à, ví dụ à, các bạn biết ừ, khi mà bỏ dấu á, ví dụ mình đọc cái chữ này mình tách ra làm hai đây là hai nguyên âm đứng gần nhau à, mình tách ra à, nguyên chữ này mình đọc là hòa à, còn mình tách ra bỏ a thì mình đọc là hờ o là hò à, nếu bỏ âm o đi thì là hờ a ha quyền hà thì giữa từ hò hà và hòa thì từ hà nó sẽ giống với từ hòa hơn cho nên mình sẽ bỏ dấu cho âm a đó là cái cách để mình bỏ dấu cho đúng rồi chữ hoài cũng vậy nó đến chữ hoài trong trang số 7 của mình thì mình sẽ à, bỏ dấu ngay âm a là bình thường rồi mình sẽ viết chữ hoài cho các bạn xem nha rồi mình sẽ dở bút lên để mình viết âm A rồi sau đó mình nói thẳng lên để viết âm Y luôn nè rồi đến múa M rồi thẳng lên trên U rồi A nói liền luôn các bạn mình có dấu trên ô ly thứ hai vừa vợ ư ừ. rồi mình sẽ nói liền luôn để mình viết âm a này mình bỏ dấu ư bên hông các bạn đừng bỏ đứng nha à, quyền tía Facebook luôn này. Rồi. dòng tiếp theo là muốn cố gắng là mình đi liền bút luôn để mai mốt mình viết bài cho nhanh xíu nha các bạn à, dấu sắc mình bỏ nghiêng hơn về phía bên tay phải một của chữ ô chút xíu vườn tím rồi à, của thủy quả giá à, cái dòng đó thì mình tương tự mình cũng viết giống vậy à, các bạn cố gắng là mình liếc viết liền bút rồi đến dòng cuối cùng là chăm ngoan học giỏi à, thì khi viết chọn câu như thế này à, thì mình chỉ lưu ý các bạn là khoảng cách giữa các chữ à, ví dụ như khoảng cách giữa chữ chăm với chữ ngoan à, nó sẽ cách nhau một ô ly à, mình viết thử hai chữ cho các bạn xem nha à, còn lại các bạn tự luyện tiếp ha này, chăm rồi chữ chân mình kết thúc chữ M là vị trí này thì từ vị trí này đến ra một ô ly là từ vị trí này mình mới viết chữ ngoan thì mình sẽ đặt bút ở đây cách ừ, chỗ này là một ô ly mình sẽ viết tiếp chữ N sẽ viết tiếp chữ học là cách ra một ô ly là từ đây rồi thì từ chỗ vị trí này mình cũng cách ra một khoảng một ô ly là vị trí này mình sẽ viết chữ giỏi thì chữ giỏi chỗ này thì mình sẽ canh ra thêm một khoảng 3 phần tư ô ly nữa là mình mới viết nét công kính giống mình cố gắng bỏ nhỏ vừa ngay trên chữ à, đó là nội dung của bài số 5 à, bài số 5 này nội dung hơi dài cho nên các bạn cố gắng à, xin chào các bạn các bạn luyện rồi gửi bài cho mình để mình sửa nha